rút lùi khi các bạn quay đây thì thằng này nó sẽ quay này thì ờ, tỷ số truyền của thằng ờ, hộp số lùi đây Và ờ, điều chỉnh cái này lên nhé thì khi mình quay hộp số lùi thường thường nó sẽ chậm hơn này một vòng này hai vòng này đấy thì hộp số lùi thì nó sẽ giảm đi một à, hai lần rưỡi thường thường bao giờ cũng vậy hộp số lùi nó sẽ giảm để nó khỏe các bạn lùi nó sẽ dễ còn đây là số mo này cho mo các bạn quay trơn này và đây là số tiến này tiến thì nhiều khi đá nó dắt số thì mình phải đặt số, thì à, thằng số tiến này, thằng số tiến thì tỷ số truyền của nó là gần như là một một nhé đấy đây này. khi các bạn quay này chính giữa thì thằng này nó gần như là nên này đấy thì thằng này tỷ số truyền nó gần như là một một thôi thằng này là một một phần tư thì thằng này là quay một vòng này đấy đây là đầu vào đây là đầu ra cái này tỷ số truyền 11 nhé cái này nó rất là tiện thì các bạn dùng dây các bạn sang số này cái này rất là gọn nhẹ và cái này nó là hàng nhập khẩu của nhà sản xuất chứ nó không phải là hàng tự chế cho nên là độ bền nó rất sẽ cao hơn nhiều cái này là cái phần à, cần căng chỉnh xích đây là những con ốc bắt này cái phần à, đầu nhông ở đây thì hiện tại nó chỉ như thế này thôi trục này trục 16 trục này 16 thì cái này mình về mình làm vào mục đích gì thì mình sẽ mua nhông theo cái mục đích đấy thì ở đây nó không trang bị đây đây là phần tra à, nhớt này đây là phần châm nhớt này và đây là cái phần à, dạng như kiểu ống thông hơi này còn các bạn là châm nhớt vào đây đấy đây thằng này thì à, nó là hàng nhập khẩu rất là chuẩn các bạn à, xem kênh video của mình nhớ à, đăng ký kênh bật chuông thông báo à, rất cảm ơn các bạn đã theo dõi video này cái này nó rất là nhẹ thôi cái này chỉ khoảng 3 cân thôi rất là đẹp nhỏ đây kích thước tổng thể này sang số dễ dàng này số mo này số lùi này đấy số mo này tiến này đây có D này, RN này Đấy, N là, là mo này D là tiến này Đấy. rất là đẹp